kênh Toàn Thành Phát của mình ngày hôm nay Hiện tại thì mình đang có mặt tại khu dân cư Bình Chiếu anh em cả nhà thì ở đây à, là một trong những cái khu dân cư mà nó nằm tại phường Bình Chiếu thuộc à, thành phố Thủ Đức à, của thành phố Hồ Chí Minh thì như cả nhà thấy ở phía trước này của chúng ta đây thì ở đây thì khu dân cư đã sống rất là đông đúc nha cả nhà như cả nhà thấy hiện tại ở đây thì người ta đã xây nhà ít nhất ở đây là một trệt hai lầu nha cả nhà như cả nhà thấy đó đây thì ít nhất là một trệt hai lầu và cũng có những căn nhà là một trệt ba lầu thì như vậy thì ở đây là xây dựng tự do và cái nhà thấy ở phía trước thì chúng ta hiện tại cũng đang có một căn nhà đang xây ạ à. ở đây thì à, người ta xây à, theo cái mô hình này thì mình thấy là hình như là một trệt ba lầu đó cả nhà tại vì có cái sách chờ đi lên nữa và cái diện tích đối với căn nhà này thì diện tích cũng khá lớn và ngày hôm nay thì mình muốn à, review cho cái nhà một lô đất có diện tích là ngang 4,3 sau 14 và tổng diện tích à, là 62 m2, thổ cư là 100% nha cả nhà. Lô đất này có giá là 3 tỷ 300 triệu. Và cả nhà hãy theo chân mình đi tới lô đất đó nha. Hiện tại thì à, trước khi đi tới lô đất thì hiện tại cả nhà thấy mình đang đứng ở trên cái trục đường này à, trong này khu dân cư. Thì đường này nó có tầm khoảng là 7 m nha cả nhà, với hẻm ở bên 3 m nữa. Như vậy thì à, tổng hết là 13 m. Thôi cả nhà hãy theo chân mình đi ạ. À ở đây thì lô đất này của mình nó nằm à, ở đoạn này thì rất là gần với à, khu dân cư người ta cũng đã xây dựng ở trong này rồi à, đối với à, khu vực này à, khu dân cư này thì rất là gần với các tiện ích cũng như là các điểm khu công nghiệp và cũng như là chợ ở khu vực này ví dụ như là chợ đầu mối Thủ Đức cách vị trí um, tại khu dân cư này chỉ tầm khoảng là 500 mét thôi nha cả nhà tầm khoảng 500 mét thôi và nếu như chúng ta đi ra như chỗ cầu vượt cầu dứa thì chỉ tầm khoảng là 600 mét chỉ tầm đó thôi và từ vị trí này của chúng ta chúng ta đi vừa quốc lộ 13 ngay chỗ mà cầu ông bố á, thì khoảng hơn 1 km và nếu như mà chúng ta à, ngoài ra thì còn có chợ Linh Trung 2 khu nghiệp Linh và Trung 2 khu công nghiệp Linh Trung 2 khu công nghiệp Đồng An 2 khu công nghiệp Đồng An 2 và lô đất của chúng ta muốn ờ, review ngày hôm nay đó chính là lô này ạ tính từ căn nhà này cả nhà ta tính từ căn nhà này đi ra đây à, cách một lô cách một lô thì mới tới lô đất của chúng ta hiện đây, đây chính là lô đất của chúng ta tính từ cái mép kia nha cả nhà cả nhà thấy như xa xa kia thì chúng ta thấy có cái cặp qua đó thì tính từ cái mép này ở đây chúng ta ở đây nó có cái, cái chế để mình tháo cái dấu đó này cả nhà cả nhà thấy này từ cái dấu đó này thì sẽ chạy qua bên này rồi chạy qua bên này nha cả nhà qua bên này năm bốn mét ba nha đây chỗ đây chúng ta còn thấy cái dấu đó đây à, thì à, ngang là bốn phẩy hai mét bốn phẩy ba, à, bốn phẩy ba nha cả nhà bốn phẩy ba mét nha cả nhà còn chiều sâu là 14 mét gần gần 15 mét à, gần, à, mét đúng không ạ gần chiều sâu là gần 5 mét và tổng diện tích trên số là 62 m thổ cư là 100% xây dựng tự do ở đây thì đặc biệt nữa khách hàng rất là dễ dàng mua rất là dễ dàng mua được lô đất này tại vì chú có hỗ trợ vay ngân hàng nha cả nhà cho nên chúng ta chỉ cần tầm khoảng là 30 đến 40 số tiền của lô đất thì chúng ta có thể mua được rồi từ vị trí này chúng ta có thể di chuyển đi đến à, chợ Thủ Đức à, theo đường Tôn Ngọc Vân á đi theo hướng này à, thì hướng mà ra chúng ta ra đường Ngô Chí Quất nha cả nhà à, từ vị trí này ra đường Ngô Chí Quất chỉ tầm khoảng 300m thôi 300 từ 200 đến 300m thôi và từ ờ, cái đường Ngô Chí Quất đó chúng ta đi dọc theo cái à, ra đường Tôn Ngọc Quang tức là cầu vượt Cờ Dưa chúng ta sẽ thấy là cái à, chợ Thủ Đức cực kỳ gần luôn ạ à. thì như cả nhà biết rồi giá đất ở trên thành phố Hồ Chí Minh hiện tại đang là một trong những cái quỹ đất mà rất là hiếm tức là số lượng đất đối mặt xây dựng nhà ở hiện tại đang rất là hạn chế cũng như là à, rất là ít so với cái à, những khu vực khác ví dụ như Bình Dương hay là à, Bình Phước như vậy thì giá đất của chúng ta ở đây chỉ có 3 tỷ 300 triệu thôi à, mình thấy cực kỳ rẻ và chúng ta có thể đầu tư và lâu và dài được hoặc là chúng ta mua chúng ta xây ở cũng được à, với việc là chúng ta có một công việc nào ở trên này ở tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là chúng muốn ta muốn mà học à, con cái của mình sau này học hành đi học cho nó gần á thì chúng ta có thể là mua ở đây xây nhà ở nha cả nhà cách trường uh, tiểu học Nguyễn Văn Tây 500 m trường tiểu học Nguyễn Văn Tây hả à, 500 m à, đây là trường cái trường tức là trường mẫu giáo cái trường mầm non cách trường tiểu học 500 m thôi à, ở gần đây nha cả nhà ở gần đây ở đây là có một anh thu địa ở đây nên là <laughs> <laughs> có bao nhiêu là <laughs> tiện ích là anh cho anh anh cho anh thu à, địa chút, chút, chút chạy ra quy hoạch được có ba chỗ lúc mình đi vào á à, đi vào có trường cấp 3 trường cấp 3 cái chỗ một cái đoạn trống trống đúng không ờ, à, đúng, sau, sau này sẽ là làm một cái trường cấp 3 ở đây nha cả nhà quy hoạch xin chào anh Thổ Địa anh anh anh xin chào quý vị các cái ở đây là anh à, <laughs> chào khán giả nha anh Trinh Thổ Địa ở đây chỗ cái quy hoạch trường làm trường cấp 3 hôm bữa à, tổ tổ trưởng tổ dân phố vừa mới họp kêu dân lại họp và là đề án của quận là làm cái trường cấp 3 ngay đằng trước trước nhà cách khoảng 100 mét 200 trăm mét hai trăm mét 200 trăm mét à, mình à, là anh Trinh anh Trinh à, là người thổ địa ở đây thì anh có à, cho biết là sắp tới là phường Bình Chiếu của mình có làm một trường cấp 3 à, trường cấp 3 này là trường cấp ba Bình Chiếu luôn đúng không anh Trinh đúng ha? rồi trường cấp 3 Bình Chiếu thì tính từ vị trí lô đất của mình đi ra trường cấp 3 đấy chỉ tầm khoảng là 200 mét thôi cả nhà à, đi đi ra ra ra, ra hết hết cái khu dân cư này thì, thì bắt đầu tới cái uh, trường cấp 3 rồi thì chỉ tầm khoảng 200 mét thôi nha như vậy thì uh, tiềm năng rất là lớn khi mà chúng ta mua lô đất này um, cái nhà muốn uh, mua lô đất này tại phường Bình Chiếu thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh thì cả nhà hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 và bây giờ cả nhà hãy theo chân mình đi dạo một vòng à, từ vị trí của lô đất chạy ra đường Ngô Chí Quốc và chúng ta sẽ lên à, cầu vượt cầu dừa và chúng ta sẽ vòng lại ha cả nhà để cả nhà biết là từ vị trí này chúng ta kết nối giao thông như thế nào rồi chúng ta hãy cùng à, nhau di chuyển ạ à. để, để em chạy xe cho em cầm đi ra chưa hiện tại mình đang đứng ngay à, vị trí đường vào của khu dân cư Bình Chiếu nha cả nhà và đây là cái à, không gian cũng như là cảnh quan của khu dân cư Bình Chiếu của chúng ta à, và trục đường này là trục đường chính và nhà, như cái nhà à, có lúc nãy mình có nói là trường học của chúng ta đi cách lô đất của chúng ta chỉ tầm 200 mét thôi đúng không nha lô đất của chúng ta là à, qua cái xe đó đó một xíu đúng không ạ đó qua xe đó một xíu thì từ vị trí đó chúng ta ra ngoài này thì đây vị trí này chính là trường học ạ từ vị trí này đi thẳng ra ngoài kia đó cả nhà ra ngoài kia và đi thẳng ra tới đường Ngô Chí Quốc là trường cấp 2 cấp 3 của phường Bình Chiếu nha cả nhà đây là chính là vị trí à, của trường này từ vị trí này chúng ta sẽ đi thẳng ra ngoài kia đường Ngô Chí Quốc là trường cấp 2 và cấp 3 của phường Bình Chiếu ở đây. Ở đây có trường cấp 1 luôn không à, anh Trinh? À có trường cấp 1, trường mầm non là có rồi. À, như vậy thì ở đây là trường à, mầm non và trường cấp 1 đã có rồi nha cả nhà à, cách chỉ cách vị trí này 500m thôi 500m và cái uh, đất này thì sẽ xây trường cấp 2 và cấp 3 à, rồi bây giờ cái nhà hãy theo chân mình đó mà chúng ta di chuyển ra đường Ngô Chí Quắc nha rồi hãy theo chân mình đi ạ à. đang đứng tại trường tiểu học nha cả nhà đây cả nhà thấy là đây là trường tiểu học Nguyễn Văn Tây à, từ vị trí này, trường tiểu học Nguyễn Vân Tây này của chúng ta di chuyển qua lô đất chỉ tầm khoảng 2 phút thôi nha cả nhà chỉ tầm 2 phút thôi ạ à. và như cả nhà thấy thì khu vực này còn có một cái trường nữa trường bên kia là trường mầm non nha à, trường tiểu học và trường mầm non nó nằm sát bên đây ạ à. đây, đây chúng ta cứ uh, di chuyển ra ngoài này đi ha à đây đây đây trường tiểu học đây à trường mầm non nha cả nhà trường mầm non Hoa Mai rồi đây cái nhà thấy ạ à. thì nếu vậy thì à, nếu mà chúng ta ở tại à, đất này chúng ta xây nhà mà chúng ta có nhu cầu ở thì chúng ta di chuyển à, tới cái trường học cũng như là à, những cái tiện ích như là bệnh viện rồi à, ngân hàng chợ rất là gần và đây là trường mầm non Hoa Mai cái nhà thấy không ạ rồi ngồi ra thì cái nhà nhìn xung quanh ạ ở đây thì à, dân cư sinh sống rất là đông khu vực này dân cư sinh sống rất là đông nha cả nhà à, chúng ta thấy là ở đây có hai à, chung cư hecta trên là có một cái chung cư rồi và à, bên cạnh đó là các dân cư sinh sống và nhà cửa sống xung quanh và phía bên này có tiếp cái chung cư thứ hai đây cái nhà tháo chung cư thứ hai chung cư này có tên là gì Ricase Riverside Rica Riverside đó nói chung tiếng Anh mình không biết cho nên là à, cái nhà thông cảm nha và đường đây rất là rộng đường ở đây rất là rộng cho nên là cái quỹ đất hiện tại quỹ đất ở thành phố Thủ Đức của chúng ta là một trong những cái quỹ đất mà nó còn đang khá là rộng quy hoạch đường nó cũng khá là rộng so với bình chương thì à, à, như thế này và là được rồi cả nhà và bây giờ đó là kết thúc video này á thì à, cả nhà nhớ cho mình một like một chia sẻ một đăng ký kênh để mình làm những video à, khác hay hơn cũng như là mình sẽ review đất của tại thành phố Thủ Đức nhiều hơn ạ và cái nhà muốn mua lô đất mình vừa mình vừa review xong thì cái nhà hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 à, mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ